nhiên thì cho phép tôi ờ, đại diện cho ban lãnh đạo và ờ, toàn thể ờ, cán bộ công nhân viên và đặc biệt là ban kinh doanh của tập đoàn Tân Hải Thành à, xin gửi lời đến những cái lời cảm ơn lời tri ân đến tất cả các quý bạn hàng à, trong suốt thời gian vừa qua cũng đã luôn ủng hộ gắn bó hợp tác với Tân Hải Thành để giúp đưa các cái sản phẩm của Tân Hải Thành đến người tiêu dùng